hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái bộ kem đặc trị nám tàn nhang của Gian Yanhe Thái Lan. Đây là một bộ kem đặc bộ à, bộ kem à, đang bán rất là chạy có tác dụng trị nám tàn nhang cực kỳ hiệu quả không chỉ có tác dụng trị nám tàn nhang mà nó còn có tác dụng dưỡng da làm đẹp da rất là tốt đây cái bộ đấy nó như thế này này đấy nhưng mà bộ này mình đang bóc ra rồi để mình chuẩn bị review cho các bạn thì một bộ kem đặc trị nám tàn nhang Yanhe Thái Lan thì nó sẽ gồm có 5 món như trong hình thì ờ, cách sử dụng bộ này như thế nào thì rất là đơn giản đầu tiên là buổi sáng thì các chị sẽ rửa mặt với xà bông này đây là hộp xà bông này à, sau khi rửa mặt với xà bông xong thì các chị sẽ dùng khăn mặt ẩm thấm khô ra mặt à, sau đấy thì sẽ bôi một cái lớp serum à, một cái lớp serum này lên à, massage đều cho serum thấm hết vào da mặt sau đấy chúng ta sẽ bôi đến lọ kem số 2 thì cái lọ kem số 2 này á thì bên trong nó là màu trắng như này đó đây là lọ ban ngày có tác dụng dưỡng trắng chống nắng hỗ trợ trị nám tàn nhang và ban ngày à, đến buổi trưa thì các chị rửa mặt tiếp tục rửa mặt bằng xà bông và là bôi serum và sau đấy lại cũng bôi kem ban ngày đó đến tức là nghĩa là trong uh, các chị bôi kem từ sáng đến trưa thì chưa rửa mặt à, tại vì có rất là nhiều cái hướng dẫn mà hướng dẫn các chị là uh, để kem uh, ban ngày này từ sáng đến tận chiều luôn nhưng mà em thì không khuyên như thế bởi vì là ban ngày ấy, thì chúng ta thường là chúng ta sẽ lao động này và chúng ta cũng đi ra ngoài bụi bẩn rất là nhiều môi trường ô nhiễm cho nên là làn da của chúng ta sau mấy tiếng thôi là nó cũng đã có bã nhờn này rồi là hoạt động nhiều nó ra mồ hôi này bã nhờn bụi bẩn nó bám ở đấy này thì chúng ta nên rửa mặt để cho nó không bị bít bí lỗ chân lông à, mặt khác thì cái kem ấy mà sau khi bôi khoảng 4 tiếng đồng hồ hai ba tiếng đồng hồ ấy là nó đã thẩm thấu hết vào da mặt của chúng ta rồi đến lúc đấy các chị có thể hoàn toàn có thể rửa mặt đi đó không cần phải tiếc kem đấy rửa mặt đi cho nó sạch sẽ sau đấy chúng ta thích thì chúng ta lại bôi tiếp còn nếu không thì các bạn các chị ờ, cả buổi chiều các chị không cần bôi cũng được đó cái quan uh, nó ờ, nhưng mà nếu như mà các chị mà đi ra đường ấy đấy thì À, phải đi lại nhiều thì nên bôi cái, cái kem ban ngày này à, vào cả buổi chiều nhé cả sáng cả chiều đấy để cho nó hiệu quả chống nắng tốt hơn đấy chúng còn à, nếu mà chị nào mà không thích bôi buổi chiều thì cũng được đấy nhưng mà ít nhất là phải bôi cái kem ban ngày này là 4 tiếng à, tiếp theo nữa là đến buổi tối thì các chị tiếp tục rửa mặt bằng cái xà bông nhan he này à, sau khi rửa mặt xong thì các chị sẽ bôi cái loại kem số 3 này để chất kem trong trong như thế này này bôi một lớp mỏng lên và massage đều cho cái kem này nó thấm đều vào da mặt sau khi bôi xong thì bôi tiếp cái lọ kem số 4 này đó bôi đè lên cái lớp kem số 3 Đấy, bôi số 3 xong tiếp tục bôi đè một lớp kem số 4 cái kem số 4 này nó hơi hồng phớt một chút Đấy thì hai cái lọ kem à, số 3 số 4 này là hai cái lọ đặc trị nám tàn nhang vào buổi tối, bắt buộc các chị phải bôi cái bộ ờ, bôi hai sản phẩm này vào buổi tối. Và À, cái à, khi mà sử dụng cái bộ kem à, đặc trị nám tàn nhang Yan He Thái Lan này ấy, thì các chị lưu ý một chút đấy là à, không nên sử dụng kèm với các loại mỹ phẩm khác để có thể chúng ta theo dõi được cái hiệu chính xác cái hiệu quả của bộ kem đặc trị nám tàn nhang này à, và thứ hai nữa là để uh, tránh hạn chế được cái trường hợp mà uh, bị kích ứng da do kết hợp mỹ phẩm nó không uh, hợp với nhau đấy thì em khuyên các chị là chỉ nên sử dụng một bộ này thôi bởi vì cái bộ này bản thân nó cũng đã chọn bộ đầy đủ có cả xà bông rửa mặt này có cả serum và có cả kem dưỡng ngày và đêm rồi nên là các chị gần như không cần phải sử dụng thêm bất kỳ sản phẩm nào khác và em đảm bảo một điều là cái bộ này sử dụng trị nám cực kỳ tốt và sau khi mà sử dụng cái bộ này xong thì các chị cũng chẳng cần phải uh, trang điểm không cần phải đánh phấn gì đâu ra chúng ta vẫn rất là đẹp một cách tự nhiên không cần phải trang điểm luôn chỉ cần thêm một chút son thôi là là đã rất là dạng ngời rồi đó vì à, trên đây chính là cái cách hướng cái cách sử dụng cái bộ kem đặc trị nám tàn nhang nhan he Thái Lan à, cảm ơn mọi người đã theo dõi và đừng quên là hãy subscribe kênh mỹ phẩm làm đẹp 365 nhé để cập nhật thêm những cái video mới mà mình sẽ